lê banh từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ sâu à. À. À. lên ok chữ người ta sáu bảy tám chín mười Đời sống hiện đại Đôi lứa yêu nhau Gia đình hạnh phúc Đẳng cấp Duy M Duy Nguyễn, doanh nhân thành đạt Luxury Home Gym À, chào mừng các bạn đến với chương trình à, Di Nguyễn dắt gái về nhà đột kích home gym nha các bạn Và đây là cô gái đầu tiên à, được Di Nguyễn à, dụ à, à, về nhà dụ tập gym à, Và chúng ta cùng nhau à, chinh phục một cái máy home gym Ở đây cái máy này có tên là Apollo 704 à, Giá trị à, thương mại là 200 triệu Việt Nam đồng nha các bạn à, Trong chương trình hôm nay á, thì à, rất thành thật xin lỗi các bạn Phần âm thanh có thể nó không tốt lắm Tại cái đội ngũ cắt gạch Nó đang ở phía sau lưng và chuẩn bị cắt cưa rột rột rột rột rột rột rột rột rột rột này nọ kia để ốp những cái viên gạch viên đá vào những vị trí cuối cùng để hoàn thiện tòa nhà vĩ đại THL Gym Center quận 7 có bài hát không cho các bạn không quên quên em chào khán giả đi em hello mọi người mình là Cathy hôm nay lần đầu tiên mình đến đây để quay với anh Duy mà đã, ấn tượng đầu tiên của em đến với chiếc máy này em thấy có đẹp không đẹp có có có, có, có sốc có đẳng cấp không quá đẳng cấp vậy anh xứng tầm với danh hiệu Gym Chúa chưa quá xứng quá xứng đúng không rồi à, ngày hôm nay thì à, Dương Nguyễn đã lên chương trình rồi à, thật ra thì à, anh sẽ có một cái lịch tập cũng khá đặc biệt ngày hôm nay đó là anh sẽ tập ngực và em rồi. sẽ dạ. tập chân mông đùi trên một chiếc máy là thôi chúng ta cùng trải nghiệm giá trị 200 triệu cho chiếc máy này và bây giờ là chúng ta dành những phút thời gian để chúng ta làm nóng cơ bây giờ khởi động nha ok oh. Yeah. Dạ. Dạ ok cái răng nó chưa được phê lắm ha nè cái răng ở chỗ này nè chỉnh cái chốt kéo chốt ra kéo ra một tay vịn cây lắc cái cây vô vô vô vô rồi ok nhả nhá nhả nhả nhả nhả ra nhả ra cứ nhả đi ok đó rồi cầm đây nè cầm đây nè con gái đừng có nhoi em cầm đây nè đó xong rồi ưỡn cái ngực ra đó xong rồi à, mình dành dảnh cái mơ này rồi à, mình để cái pin chắc chắc vô rồi mình đẩy ra không thôi mạnh đẩy ừ. đó phê không thở ra phê không phê không lên đi Để lộn lộn lộn thở đi à bốn năm ba bảy tám dạ. chín cái à nữa <laughs> Rồi lên cho anh 40 bao nữa lấy cho anh cái bao tay Đừng có nhờn với Duy dạ. Mạnh mẽ lên Cố lên dạ. Dạ. Ba Bốn Năm cái à Làm thử cái coi Gì? Sáu cái rồi lên Wow Mạnh mẽ dữ trời nhiều đây? 140 lệnh đó à, Thêm ờ, hai ba bánh nữa đi em Anh nói anh tập full cây là anh full cây à Đừng có nhờn với Duy Nguyễn nhé À, ờ, xin uh, chia sẻ với các bạn đây là một sự tình cờ thôi nha các bạn đừng nghĩ ngợi gì lung tung nha mà đừng có đồn thổi những thiết âm mưu nào đó mà ở trong ngành thực phẩm của sung nha các bạn ở đây là cái món quà của một người bạn tặng cho Duy Nguyễn Nói chung là Duy Nguyễn nhiều người bạn ngoài đời đúng không các bạn Một người bạn này đang làm một chức vụ cũng khá lớn trong công ty này nó tặng cho Duy Nguyễn xài cho nó khỏe thôi Đơn giản là vậy thôi nha các bạn Đừng bao giờ suy diễn lung tung toàn nghiệp công ty BBT Nói thật sự là à, Duy Nguyễn rất thích qua bên đây tập mà Tại vì cuộc đời của Duy Nguyễn chưa bao giờ có được cái cảm giác Mà chạy từ khu Tây qua khu Nam Đó nó đóng vai trò là một khách tập gym bình thường để mình đi tới một cái phòng gym phòng gym đó là phòng gym của mình hay nói khác đó là mình ví dụ như mình giả sử mình đi làm đi mình ở từ từ trụ sở công ty xong mình chạy về uh, qua phòng gym mình tập đó mình chạy về nhà mình tập cũng được đây là cái home gym home là gì bạn home là tổ ấm tiếng anh home là tổ ấm nha các bạn chứ không phải home là cái nhà cái nhà là house ghê chưa ở đây thấy bữa này chỉnh tiếng anh ớn không Vậy tôi đố bạn sự khác biệt giữa rock và stone <laughs> No no no no Nào, Thánh tiếng Anh đâu vô phân tích coi rock với stone khác nhau sao Đỡ, đỡ Đứng ngồi nhìn không à Bây giờ biết nguyên tắc đỡ chưa? Cái này á, là cái này là, là là đàn ông tập vú mà phụ nữ tập lưng Mà nói theo cái từ chuyên môn á là Không em ở đây kéo rồi đúng rồi đúng rồi Đúng rồi, ừ Thì thì, thì bây giờ người người tập gật, người tập xô rồi một hai ba đỡ sai thế rồi ba ơi trời ơi sai rồi em đỡ phải dảnh cái mông lên vậy nè đó ra em em phải em phải đứng dậy chứ em đứng vậy mới kéo được chứ em đứng dậy sao em kéo à, ok đó cái này là cái module dùng để tập chân và đùi nha nha các bạn rồi em nha à, ngồi lên đúng không ừ ngồi phải chỉnh chút đỉnh đó nha chứ không phải ngồi không đâu ờ từ từ rồi em vừa mà rồi không? ngồi để giò vô vậy là chưa vừa đúng không vậy là chưa vừa cao hả không phải chưa cao đó mà ngồi chỉnh cái ghế ghế, ghế bên tay em á cái ghế này chỉnh bên tay em kìa thấy không nó có cái cần Đây quá. em ngồi lên luôn em ngồi lên luôn em ngồi luôn cái tay em bóp vô bóp bóp cầm cầm bóp vô nè bóp này nè đó nó nó nó nó nó nó rồi hít lên xíu cho nó vô khớp rồi đó cái này là vừa đúng không đúng rồi vậy là vừa đó rồi, hết dùng vừa rồi lấy tay đặt đầu gối đầu gối cho nó an toàn rồi xong rồi em đạp mạnh mạnh đẩy nó ra nổi không có mấy cục không mỏi nữa hả trời trăm cục lên trăm ký trăm bao nửa nửa nửa trời giò dài đấy chi vậy từ từ rồi dứt đó rồi xong rồi vô từ từ thôi rồi vô vô vô vô rồi đạp ra đạp giữ lại giữ lại giữ lại đạp ra giữ lại giữ lại đạp ra đó tao thẳng cái chân chút nữa ok rồi rồi đạp ra đó rồi đạp ra thẳng cái chân ra chân gì không thẳng gì chân vậy ờ đó rồi rồi đạp ra ok đó rồi vô rồi đạp ra ok rồi tập đi đó đó đây ok đập ra ừ. chưa nặng chưa đủ nặng để rên anh rên gì nãy đập nặng đập có nổi đâu nó cái này bóp vô chỗ nào mà cứng là cơ chỗ nào mềm là mỡ thôi đó. mà chân em toàn cơ không à ừ, cơ không à cơ không à chân cơ không à nha đó chỗ nào cứng là cơ mà chỗ nào mềm là mỡ nha các bạn cái này cái cái bài này phải dẫn gái về nhà rồi là mình mới tập được nha các bạn chứ không phải vô phòng gym mà các bạn tập các bạn gờ gờ mó mó bằng sờ sờ sòn sòn này đi nó, nó sút một cái mà không có là phải như là thôi không ai bên nổi cho 80 kg lận nha, cho nó máu à Em tính anh giật Chơi nữa hả? Dạ. Cho nó máu tối nay về lớp <laughs> Vô Vô Vô Vô Tạ sát vô Giang Tạ sát vô Tạ chưa sát kìa Nhìn nè Bây giờ anh nhìn nha Rồi giờ giữ giữ giữ nè Tạ nó phải sát bây giờ nè Đó đấy cái tay đặt cái đầu gối không có đùa đâu nguy hiểm chết á rồi đó đó đúng không đạp ra một cái nó phải có cảm giác nó nặng rồi nó phải có cảm giác nó mệt mỏi chứ đâu phải em đạp vô một cái rồi em như là cởi ngựa xem hoa rồi đủ chưa đủ đủ rồi thả ra nghỉ đi ra thương vội xuống rồi xong qua đây tập vú em đỡ không hai bạn lên anh từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ ta ta phải phải hết sâu phải hết sâu ta ta ta dồn khí vô đang điền đồ ok biết đủ chưa <laughs> đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi Ê Nhẹ nhẹ thôi em, đừng có kéo mạnh quá Anh diễn thôi chứ anh mạnh lắm Không tin, không tin buông ra để cho coi Không tin buông ra để, buông ra, đi không sao đâu, buông ra luôn đi, để cho coi nói chung anh xem chúa dê gái cũng có nhưng mà bạn lãnh có thừa full cây đúng là sao full cây là kéo tạ ra tới mức cuối cùng chọt chữ mới các bạn ai trong ngành gym là hiểu chữ full cây rồi thôi nhẹ nhẹ thôi cũng được không cần nặng đâu ok ok ok ok ok rồi hạ vô hạ vô hạ vô hạ vô ráng rồi hả hạ vô đừng có cãi sư phụ còn nhiều chiêu làm cho em phê lắm bây giờ mình đổi thế đổi chiêu đi em giảm giảm bớt hai cục giảm bớt hai cục Ủa, giảm nữa hả ừ giảm bớt hai cục cho anh ừ nghe, nghe lỗ đó đúng rồi nghe lỗ đó chọn đúng lỗ rồi đó rồi để chân lại đừng có banh chân ra mất nết quá khép chân một xíu vừa hơi à, vừa hơi ờ, đỏ đây nè rồi đập tiếp gì đâu đập đi 10 cái thôi nhẹ quá à ừ đáp đi ba đáp đi bốn đáp đi ừ. đáp đi đáp đi chín hai mươi cái mười cái thôi mười cái thôi đừng tao tập tao có bài mà rồi thả vô thả vô thả vô thả vô rồi nằm mấy ông bên đặt một chân thôi cái chân này để bình thường nè rồi. không phải cái chân này để bình thường nè cái chân này đừng đụng đó để xuống hả ừ để lên cho nó mạnh để nghiêng một bên này nè đạp nghiêng một bên này nè biết không nghiêng này á chân xấu quá à ba ơi <laughs> không hả? thôi ra đi ngồi thử cho coi nè đó không bây giờ là mình đạp đạp cái má mông á má mà đây nè không nè thấy cái, thấy cái chân để không ờ. tao để đẹp vậy nè mẹ để vậy sao đạp chưa thấy nhỏ nào để chân vô duyên như nhỏ này luôn á trời thế thì nó mới có cái thì nói em để vậy đàn ông thấy nó bỏ chạy hết con nhỏ là để cái tướng xấu gì không không ta để vậy nè ờ, okay. không ý anh là để em nép lại hả rồi cái mặt nhìn bên đây nè thấy không rồi lúc đó là mình đạp ra thấy không ờ. ok đó ok mình tập phía ngoài đây nè phía ngoài không phải ờ. ngoài đây nè thấy không đó đó ok rồi nhưng mà thấy cũng hơi nặng thôi em giảm bớt nó đi rồi vô đó ôm này luôn được làm sao cũng được hết nói chung làm sao để, để nghiêng một bên tập rồi cứ đạp ra dạ. không nổi hả không nổi hả cái gì mà mạnh dữ vậy thêm thêm thêm thêm à. <laughs> thêm rồi đạp đi sát dạ. dạ, chưa cũng, cũng được nhưng mà cái chân nó phải chéo ra đây xíu nữa nhưng không kệ ráng đi em tập chưa quen đâu cái level fitness của em còn thấp lắm <sighs> nào cứ tập cho nó quen đi ừ cái chân đó làm sao cho nó đẹp làm đi chứ ờ rồi à, mấy cái này <laughs> mấy cái này sao mấy cái đồ quỷ này đơn giản không ạ mấy cái đồ quỷ này đơn giản không ạ à hả? <laughs> mấy cái đồ quỷ này đơn giản không ạ à hả? yeah. nó là cái gì đâu làm tẻ con mấy đứa em còn tẻ được <laughs> đơn giản à phụ nữ làm được nhiều lắm mười cái rồi đó rồi đổi bên đi đổi bên đó hả ờ à, bên này là hết đó bên này là bên hơi khó à nghe <laughs> đổi bên đi đó trời vô đã mà nói không sợ không nổi Rồi Thảo Thủy có 40 cân như mấy yeah. <laughs> Dạ. Đếm đi anh <laughs> Đọc cho chán nghỉ đi no, no, no, no. Không làm được phải làm bằng được chứ nghĩ được gì <laughs> rồi đó la rồi à bà mệt thì vô nghỉ đi đủ đủ đủ làm gì căng vậy dạ, căng quá rồi qua để ngực lên dạ. mà Thật mệt mà Đó Thọt cái giò vô Chỉnh cái ghế này nó xa quá nè Ngồi luôn được không? Bên kia kìa Cái tay chỉnh, ủa tay chỉnh là đây nè Rồi ngồi dựa vô Rồi rồi xong rồi chỉnh tạ kia nữa kìa nó nhiều quá mấy cái này nhỏ gì chẳng qua em thích ít tí thôi <laughs> rồi đá thẳng chân lên rồi đá thẳng chân lên đó đúng rồi đó đá thẳng lên vậy đó thoải mái chưa ngồi thoải mái không được ngồi mà ngồi nó phải thoải mái nha thoải mái à. À. đá vậy đi no, no, no, no. Rồi xong bây giờ qua đây có một cái game mới nè Bây giờ em chỉnh cho anh 100 bao Xong anh, anh tập xong một set em xuống 80 bao ờ. Xong rồi em tập xong một set em xuống 60 bao ờ. Nhìn số nha Có nhiều cách cầm tay lắm mấy bạn Đây hai gì nữa xong rồi rồi chú tuyển tám chục bao liền giùm anh cái nhanh nhanh nhanh nó nguội cơ xong em đếm trên 10 cái ra ngoài đếm okay. trên 10 cái lên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ok <laughs> ok rồi Rồi, dạ. ok. Mấy cái? một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, dạ. À, ok, xong. Cái đó là gọi là drop set. Liên tục. Ừ, rồi tiếp tục em em chơi bên này đi. Em cũng làm cái drop set giống anh vậy đó. Bây giờ em chỉnh em em thì ờ, mỗi cái 10 cái đúng không giờ năm bốn mươi bốn mươi bốn mươi nhẹ quá vậy bốn mươi ba mươi hai mươi như thế là nó đúng đó không nhẹ sao, sao sao giống như là ờ, nít tập vậy đâu đâu <laughs> cái này mình để vô nó phải thế động tác nó phải đẹp quá nặng quá vô đến này rồi một hai chậm chậm thôi ba bốn năm sáu bảy tám chín mười hạ Không rút Rồi tiếp một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Rồi hạ xuống Rồi vô một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ không hạ giữ giữ là mỗi hạ giữ giữ giữ giữ tai nạn nghề nghiệp em không sao lỡ lỡ tay rồi giữ giữ giữ giữ chừng nào chừng nào mỏi chịu không nổi nữa thì hạ còn nếu giữ tới ngày mai luôn cũng được bây giờ anh đố em á chứ cái bài tập này là nó bị một cái khuyết điểm gì <laughs> là cái, cái, cái bài tập này là hai cái tay nó bị nó nó cố định không ép cái vú vô được chúng ta phải kiếm một cái bài khác nào mà nó ép cái vú vô được hiểu không đó là cách thiết kế giáo án này nói em gật đầu thôi chứ biết đâu hiểu đâu gật đầu là đồng ý đó đó lên năm sáu bảy tám chín mười trăm tám chục à dạ lại bao nhiêu dạ giảm còn ờ, trăm hai trăm tám chục trăm trăm trăm cái gì vậy lên trăm tám luôn hả ừ một trăm xuống Ôi, giảm tạ lại chị ơi anh nhả nhả xuống nhả xuống thì em rút chứ ok rồi lên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười được không thì giảm đi tám chục rồi là là rồi là tám chục này vậy vậy hoài không hiểu trời lên lên lên lên tám chục đó hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok ok ok rồi vô đây em wow. đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi ba wow cái đùi cứng đờ luôn giữ lại đó rồi thả ra giữ tay đây nè đó thả ra giữ lại wow. cao cao lên xíu vậy để tới đây nè rồi dứt sẹt nè dứt wow. ừ ừ ừ mấy rồi dạ, đủ ơi ờ, ờ ờ ờ ờ ờ cái nữa giữ giữ giữ đó giữ giữ giữ đi đừng có buông nha dạ. mẹ rồi thả ra rồi đi ra Vô đi, đừng ngại ngùng em một cái module luôn đó em Nani? Mình em khống chế Giang Sơn định quần thân mười cái một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín giữ buông ra buông ra chưa hết nghỉ 5 giây thả lỏng nghỉ 5 giây biên cương lá rơi mà thu hà em ơi đường dài mịt mùng em không tới nơi 10 cái ở game dứt một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi thả ra từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi tiếp tục 10 cái lần cuối nói không không tại thấy anh nhả hơi ăn ra một hai, ui giời dễ ép không à thôi bốn năm sáu bảy năm thôi tám chín mười giữ giữ đuổi buồn đuối buồn đuổi buồn đuổi buồn giữ cả ngày cũng được nữa là đừng nói bóp chim hồi đuổi nha dạ, anh nói vậy thôi rồi ok sợ hư ta rồi trời đất ơi máy tao máy xịn tao tập được nhiều bài lắm chị ơi à, vô đây vô đây à, dạ sao cứng nhắc vậy trời thằng ghim chúa mà giờ đi hầu gái cái này nó thấy sai sai ta đâu có đâu cái này là giúp đỡ à đúng rồi giúp đỡ rồi giúp đi à, cái này vừa chứ mà sao nó nặng thế vậy trời rồi. <laughs> rồi vô đó không có chạm không đừng đừng có cao quá ok rồi không sao đứng lên một tí rồi chạm đúng không hay hay mỏi mỏi không mỏi ok đó thương lắm mấy chỉ nha trời đất ơi chỉ có máy của duy nguyễn mới có nha đó ghê chưa máy của Dương Nguyễn mới có nha theo hướng khác luôn không nhỉ à. hướng nào cũng được ừ chỉnh nó đây nè cái gì vậy ba đó, đó. Dạ, không lợi dụng nữa ừ đó ừ rồi nói chung á là cái bài này tập có thể xấu và đẹp nhưng mà cái cảm giác làm theo mỏi mông mới được nha mỏi. ok mỏi thì được sáu bảy tám chín hai. rồi thôi được rồi đó rồi chút đây thăm thử tháo qua đi dạ. bài này em kéo được không hả em có kéo bài này được không bữa nay em đâu tập ngực đâu bữa sau anh chỉ em tập ngực vô trời ơi em, em em vô đây là liệu trình rồi ba sáu buổi wow. <laughs> nó có thế nó có bài nè ba sáu buổi nhiêu ba sáu buổi là đi ba sáu lần ừ người thêm trả cho anh buổi triệu nữa là ba sáu triệu nữa em tưởng đi nốt hôm nay là xong mà làm gì xong? làm gì dễ ăn thế em chỉnh anh lên tạ xíu giùm anh lên nhiêu lên hai cục tám ok vô hồi nãy mới nói gì các bạn hồi nãy gì đó là bài kia không ép tay được đúng không đúng rồi bài này ép được nè ừ. mày là đã ép đúng không đúng rồi Hả? Bài này là ép ngực đúng không? Đúng rồi Rồi vô tập tiếp đi Tôi có bài này nữa trời <laughs> Cái này là... sai sai rồi Anh phải đứng bên này cơ em bên kéo nó mới dễ Rồi đó, đúng rồi đó Ok ok đẹp luôn sao à. à. chống ra ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba bốn à. năm à. giờ nè đứng ra xa xa ra em em ờ, thực hiện động tác dít banh á ồ cái này là phải hít ra chứ đâu có nhả vào được đâu hít cái này ra chứ đó là cái động tác khác nữa động tác đó là vậy ờ. giờ tập nó xuống được đá ra trước đi đá này á không đá đá ra ngoài bên hông bên đây nè đá ra đây nè nhẹ lại hả thử thử tạ rồi nặng không vẫn nặng hả đưa không cần thẳng cái chân cái chân em cong nha đó đá ờ à, đúng rồi đó tập tập phần này nè ok đá thẳng không được sao Thử đá, đá thẳng cũng được đá thẳng đá thẳng nó khó hơn nhưng mà nó đẹp hơn ừ đó đó vô này hiểu không dạ. hiểu không đúng đó, chút xong cái em đổi chân đá qua bên này sẵn tạ đó đừng đổi sớm quá xong chưa biết được không đứng ngang qua đây nè ok rồi đá đá của anh nè và đá ngược cô trong giúp cô trong miếng ờ à, đó là vô phần này nè chứ có mỗi phần này được nha giữ lại giữ lại ờ, ok có cảm giác không nó phải vô cái phần ấy ấy nghe, cái phần xím chiếm á ok ráng đá sâu sâu vô xíu đi nè đá giúp vô về chỗ đẹp đó ok ok ok thẳng thẳng chân xíu đừng có cong quá thì nó xấu ờ ok ok quéo rồi hả quéo rồi hả đừng có để tay chạm cái cạch kỳ mệt rồi đúng không mệt mệt thôi nghĩ mệt đi rồi xong đổi chân no no no no nè ok nó nó vậy nó mới đúng nè <laughs> em phải để đầu gối em em em đá thẳng nó mới xấu á tức là cái động tác của cái chân mình nó cong cong miếng nó đá ra vậy nó đẹp hơn đây à tức là tức là em em tưởng tượng như chó đó thấy không con chó đó nó giang chân ra làm gì mấy em đó thì nó giang cái chân ra vậy nè nó tự nhiên hơn em cầm em đá gì có ai cầm đá gì không khi mà em đá thì chân em rất là yếu ừ. Ờ. ví dụ em đá vô mặt người ta cũng yếu nữa nhưng mà em dít vậy là nó rất là mạnh đó cảm giác này nó khác tự nhiên thôi tự nhiên thả lỏng em cứ theo cơ chế tự nhiên của con chó đó đâu nói là hơi nhạy cảm mà nhưng mà nó nó nó là vậy gym là những động tác mà rất tự nhiên chứ nó không phải động tác nó gượng ghẹo nè cái chân em để bình thường vậy không vậy không em đá ra em đá ra chứ em cái dọ mới méo gì kỳ vậy ờ à, cũng được đó em đứng sao cho thoải mái để em tạo được cái tạo ra cái hình đó đó chứ không cần phải ờ, căng căng như em đâu rồi giữ vô ra vô ra ok chơi còn con cục luôn hả em em bất chấp sĩ diện em chơi còn có một cục luôn hả <laughs> no, no, no, à, ok đó giờ đẹp rồi đó đó đó góc này nhìn nó ok được rồi đó không cái động tác này em tập tốt hơn bởi vì nó nhẹ hơn nó không phải quéo hơn à bởi vì em lên tạ nặng hơn em đô em mạnh hơn oh. yeah. Ui. ah ah À. à. à. à năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn mười lăm dạ. chút lên tạ lên luôn tập chút sung có đâu không anh anh anh đúng rồi đó <laughs> Dang ra Không Ok Ok Mông má cái gì đâu mà Cái này là phải vô trong thể hình online hoặc là vô nhà của Duy Nguyễn rồi độ kích home game Thì cái mông má với cái eo yết này nó mới ờ, khác được nha các bạn Làm gì vậy? Ờ à. Rồi dứt Đó Đứng ra xa ra, đúng rồi ừ đó đúng rồi đó nó dạy từ từ nó phải ra chứ đó mà tập có một cục hơi bị hơi bị quê một chút quay tới đừng có quay tạm má trời góc rộng lắm trúng hết nè à. yeah. Dạ. phết ba bốn năm sáu ờ hai cùng tâm ạ Okay ok à. rồi đó <laughs> thôi đổi chân đổi chân hả ừ ok dạ. chín mà nó cảm giác là hình như là mình chỉ bạn bài này bạn ghiền sao mà nãy mà tập gọi bạn hả không có ai chỉ bạn bài trước đây hả nó sướng hai cái này hả đúng không hồi nào trước đó trước giờ bạn tập gym đâu ai chỉ bạn đâu đúng không chưa bao giờ tập bài này luôn bởi vậy bạn biết tập gym mà mới ngon mới có nhón ngón chân út à chưa đưa cho chưa có đặt được hết bằng chân môn ngày gym nha các bạn nhưng mà anh thấy em có triển vọng đúng không dạy cái viết biết luôn đúng không Thật, rất đẹp đúng không? Hình như mình cảm giác cái mùi gà gà đâu đây thôi Thật sự mình cảm giác cái mùi gà gà đâu đây các bạn Xong rồi dứt Vô Nè nó có cái chỗ đạp chân này ha, ngon không? Rồi. Ngon Go wow. Một vô chạm cái mông vô ghế tỏn chết chết chết chết chết chết chết chết tôi từ từ từ từ từ không sao anh dẻo lắm anh đi massage là mấy nhỏ con gái nó, nó nó thấy anh dẻo lắm luôn á nó trời đất cơ bẻ cơ nào anh cũng ra ha đầu tiên là động tác đót ghi quỳ lại ừ. rồi không có thằng à, ảnh lưng vậy lưng cong không phải em em đừng có xa ra ừ xa xa ra nữa càng xa càng tốt ừ đó rồi nè nè nè nè ok cái lưng cong nha rồi kéo lên kéo lên kéo lên kéo lên không phải thả em chưa hiểu em chưa hiểu cơ chế rồi em nhìn đó nè em thả lên vậy nè ok đó đó đó giữ lại rồi gập gập bụng vô gập đúng rồi đó đó là vậy nha ok rồi đó hiểu cơ chơi động tác đó chưa cao lên cái đùi thẳng thẳng lên nè cao lên khổ mẹ quá à cao lên ờ rồi nói chung là tập xấu quá à. nhưng mà không sao đâu để dưới nắng hồi tập được hết nè nhìn nè buông ra đi em tập cho buông dây buông ra tay luôn không chớm thôi chơi cho full cây đó nè nhẹ tay hả ba đúng không nè anh nhìn này không nè nè không cái này kéo đầu đúng không rồi xong gập xuống ok đó đúng không đó còn mặt lăn dày ok ok không nhẹ quá ba ơi đó nè hai cục về nắm đây cái tay kèm cái đầu vậy nè gập vô ok nè khi là cái cùi chỏ mình nó gần đụng đầu gối nè xong rồi lên tí thấy không đó nó mới đúng ừ rồi dứt đúng rồi đó ừ ừ ừ ờ ờ tập đi nè không hưng hưng à à à à à cái chịu đau lưng á vô đi cái lưng không có thẳng vậy cái lưng phi công ừ, ok rồi tập đi rồi ừ. rồi đúng lên nó nó nó nó nó nè cái cổ nè gặp vô ờ đó dán đi come on à, à, à. vô chưa vô chưa gì nằm luôn vậy gì nằm luôn vậy no, no, no, no. nằm ngay ổ điện nó giật một cái một là xù đầu đó trời đất ơi bạn cái tủ điện này là mấy trăm triệu đó nha bạn wow. giỡn đâu ghim chúa ghim ghim chúa ghim ghim ghim chúa ba bốn ba ba ba chín mười bạn ơi nó nặng hơn, nó nặng hơn cái máy bên bình tân luôn nó nặng hơn cái máy bbms năm ngàn luôn không độ tơ một mình tao chắc hết cái gì vậy bà cần như quỷ ngồi thôi nè không từ từ không trời ơi máy nhiều nhiều chức năng hay xong hay nè không nè hai tay nè không hai tay nè ừ ờ, tao tao vẫn có máy cái đó còn muốn tập thì là tập đó ok phải có giá thương ngoại nha các bạn kẹp tay vô đầu đúng rồi đó cho nó chuẩn vậy đó rồi gập xuống ê bậy nè ở đây nè gập xuống gập xuống không phải gập cái đó ừ vậy đó ừ cảm nhận cái bụng nha từ từ từ từ, từ. đó sâu sâu xíu cản nhách vậy ờ à. đó ờ à. vô bụng không trời ngồi không dễ hơn nãy nhiều luôn á tại em cảm nhận chưa được tại em cảm nhận chưa được chứ nè rồi thôi được rồi ra coi tập nè chỉnh tạ nữa nửa cây giùm anh đi tạ nửa cây giùm anh đi gì cũng được hết đó nè không nhìn nè nhìn thấy cách cầm của anh nè không nè thấy cách cầm không xong em úp lại lại đây nè nó mới có lực chứ em cầm vậy nó là là cái tay em mất lực đúng không úp lại vậy nè đó xong cái lưng dưới em tị vô ghế nó xong gập xuống nè không như bình thường nè cái lưng này không chạm nè cái lưng không có chạm ghế nha nè gập xuống ok lên từ từ chứ em đâu anh anh đâu tập gì ngồi gì cà bập cà bập cà bập tôi tập gì ghê vậy nè đúng rồi ở dưới cũng cứng nữa à. à thành không nè wow đó vậy thôi để chế thủy tận ok khổ ghê vậy đó bạn ừ vậy mới có lực chứ qua tay lại vậy đó kẹp vô trên cho nó ổn định mạnh nhất khỏe nhất đó thấy không nó khác liền chứ đó nó ok cái cái lưng này không cần rời ra nè cái lưng này nè cái lưng dưới của em nó không cần rời khỏi ghế đâu em cứ cứ gặp đi gặp cái lưng dưới giữ lại em ghế đó ok xong rồi lên đó hiểu không đâu cần phải rời rời ra khỏi ghế đâu tập phải có ờ, diêm chúa người ta ngồi người ta cầm người ta chỉnh cho mà biết nào nữa chứ biết phải biết nào lào nữa chứ ok được chưa phê chưa phê rồi giờ mình đổi bài đi quay còn hết thể nhớ rồi bây giờ á mình sẽ cho các bạn thấy là chức năng này ví dụ như bạn mua máy này về nhà hai vợ chồng tập cùng lúc được luôn á ờ. hiểu bộ đúng không thì giờ hai vợ chồng trả góp đi ông bỏ ra trăm triệu hai trăm rồi hai cái xe thắt của em với mấy tiền nó nó mua nguyên phòng trời ơi thôi vậy thì thì tùy ừ tùy tùy tùy tùy tùy tùy tùy các bạn mạnh hay không mạnh nha không mạnh thì các bạn chơi luôn cũng được ok ok A few moments later. Bây giờ này dễ nè, đúng không? Nè, nè. Cầm hai bên này đúng không? Đúng rồi. Gấp qua như nè. Ok. Ờ, ở nhà là em cầm hai tặng không một cục thôi đừng cầm hai cục cầm hai cục sai á ừ đừng cầm một cục thôi rồi từ từ ra tập ghế nào giờ tay trái trước nha em tay gì vậy rồi tay phải sao tay phải ok hí nặng vậy trời trời đúng là máy là nặng máy kia ta rồi vô bảy đổi tay đổi tay đổi tay đổi tay đừng nóng đừng nóng đừng nóng bình tĩnh đổi tay đổi tay tập gì nhẹ te vậy tập nó phải phiêu chứ nhưng mà em cái cái, sự tập của em anh thấy nó nhẹ te à Yeah. sướng ra ờ nằm sướng sướng này nha quay mặt đây đúng không hay là quay... nằm ngồi đây này ngồi đây này ngồi đây nằm nằm đầu kia ok rồi ngồi ngã đầu ra cứ nằm ngã là bình thường thôi ok chưa rồi cái tay của em á vịnh đây nè nó đẹp vịnh dưới nách dưới ờ đó cái chân chụm lại đá lên không có không cần thẳng lắm đâu rồi chụm bên này không đá lên ok đó rồi cứ thế mà đá thôi năm sáu cái cũng được nó chỉ hai chục thôi nha đếm đi anh ba bốn em thuận bên kia hơn đúng không rồi xong trở lại vị trí cũ tập cầm cầm dưới cầm dưới cầm dưới nó có lực kia rồi hai đùi gối khép vô hai chân khép vô đá lại 12 cái đó như lúc nãy hả ừ đi nhấn phải thôi một hai ba rồi sao rồi nghỉ tí đi này chưa thử bao giờ làm cứ nằm vô đi em cứ nằm vô anh chỉnh ghế anh đá thử một cái coi được không em thật sự cuộc cuộc đời của anh chưa bao giờ làm bài này luôn á năm năm vô năm vô móc này vô chân cuộc đời anh chưa bao giờ làm mà anh cho em làm hả thử thử thử làm màu vậy mà từ từ để làm phải ngược lại như vậy nó mới giữ được cái chân thế thôi, rồi vậy A few moments later. Đá thử em. Ổn không? Được mà. Ổn không? Đá cao cao lên mới được. Bụng quá thì phải đá cao cao lên tới đây nè. Nổi không? Nổi không? Đó. Tức là à, anh mình bỏ nhỏ tạ đi chứ, nhiều tạ, tạ thế này thì không ra được. Tử em đang nhả chân xuống đừng chủ động hết á lỗ bên đây hả mấy hàng chỉ lỗ nhỏ đã móc <laughs> rồi lỗ nhỏ đâm quặn vô đó ơi ra thử đi được thôi chứ bài này bữa thôi được cố lên được không được được biết rồi ừ ok gắn lên ừ đó ok ờ đây nha ok ok à. ờ à. tới cái chân bên này ờ ok à à à à à à ủa lại cố lên còn à, dạ, rồi rồi ma ơi nó vừa đâu ờ, vừa đâu bên này vừa đâu ở đây vừa đâu đâu nữa luôn luôn luôn luôn đâu tụi lưa luôn đúng không đâu tụi lưa tung lung rồi nằm nó luôn đi <laughs> nằm nó luôn đi rồi thôi nói chung là cũng là ngày đầu tiên á mà mà Duy Nguyễn dắt gái về nhà để làm chuyện ấy nha các bạn thì mình cũng làm vừa vừa nha thôi không em nó đau đó nên chờ cho vài bữa chị vết thương thể xác của em nó làm lặn lại đúng không sau khi các mạch máu nó bị nó gọi là nó nó hàn gắn lại Lưu đó không? thì chúng ta tiếp tục buổi tập tiếp theo buổi tập tiếp theo là buổi tập gì hoàn toàn bí mật thì duy sẽ thông báo sau cho các bạn rồi còn, còn bây giờ thì uh, duy và model tiếp tục uống boss bột cao protein ăn bánh ổ tâm sự chuyện tình chuyện đời chuyện đạo này nọ kia thứ và tiếp tục qua một dự án thứ hai của ngày hôm nay đó là dự án chụp hình chưa có hết nha các bạn còn dự án chụp hình nữa bây giờ một ngày là